GT là à, Grand Tourer hoặc là Grand Turismo cái này khái niệm này xuất phát từ châu Âu mà nó xuất phát từ những cái à, người mà đi chơi trong những chuyến hành trình dài và tức là à, cái xe này nó xuất phát từ cái việc là một cái xe có hiệu suất cao Ờ, đi chơi đi dài ờ, nhưng mà đảm bảo được cái việc là đem lại cho người ngồi trong xe một cảm giác thoải mái khi mà lái xe thì đấy là cái khơi thủy đầu tiên của khái niệm GT sau đấy thì GT nó phát triển thành những cái xe có cái tính năng thể thao rồi là nó biến đổi thành nhiều các loại xe khác nhau phục vụ cho những người chuyên về đua rồi là những người nổi tiếng thích những cái chiếc xe GT thế thì cái chiếc xe này nó nó mang đến một cái khái niệm khá là nguyên bản của GT đó là một chiếc xe uh, thể thao BMW mà và nó lại mang được cái tinh thần của một cái xe có không gian ngồi thoải mái Xin mời anh em cùng tìm hiểu chiếc ờ, GT mà mình đang kinh doanh tại ờ, showroom Chiếc 535 EGT sản xuất 2012 Đó, ờ, Xin mời anh em đi vòng để mình có thể tìm hiểu thêm chiếc xe này Đầu tiên mình xin giới thiệu ban đầu xe nhé Đầu xe thì là một cái khái thiết kế rất là quen thuộc của BMW Đó là quả thận, hai quả thận uh, Hai quả thận ngày xưa thì hai quả thận bé thôi Bây giờ thận càng ngày càng to, không biết nó khỏe hơn hay không Thì đây là à, đặc trưng của biển thuốc hốc tản nhiệt kidney rất rộng rất là à, hầm hố dạ. nói qua một chút về cái đèn này thôi đây là cái rửa đèn này và cái đèn này đèn led mà thế hệ từ 2012 đến bây giờ thì mình mình đánh giá là vẫn giữ được cái độ mới và độ sắc nét khi mà mình di chuyển khi mình mở đèn cũng như là uh, tính hiện đại của cái xe tại thời điểm bây giờ đây anh em xem nó gợi nhớ đến trong mình những cái uh, chiếc xe như là Beam, uh, Porsche kiểu đèn kiểu dạng metric nhưng mà thực ra thì cái này chưa phải là kiểu metric lắm đâu nhưng tuy nhiên thì đây cũng khá là ổn rồi một cái chiếc xe mà 10 năm mà nhiều cái xe Nhật xe Hàn bây giờ còn còn phải mệt mỏi để làm định cái như này tất nhiên là những xe trung cấp thôi còn xe của BIM thì bây giờ nó rất hiện đại rồi đèn laser rồi anh em nhìn qua phần hông xe nhá trước tiên thì mình nhìn qua bộ mâm này bộ mâm này thì nó cũng phải đến tầm 20 21 inch nó là cái bản rộng và đa chấu lốp Michelin mình nói qua một tí về cái lốp của BIM thì nó là những cái lốp mà tương đối rộng lốp tương đối rộng thì đồng nghĩa với việc là xe nó sẽ dùng cho những cái xe chuyên về về công suất cao hiệu suất cao mà tăng cái độ bám đường khi di chuyển chưa kể là uh, cái độ trụ của bánh có thể thay đổi trong quá trình là xe nó đạt cái tốc độ cao trên đường anh em nhìn uh, nhìn qua phần uh, phần hông xe nhá phần hông xe này trước tiên thì uh, tay nắm cửa kính rồi, kính này là kính không viền Em xem này Kính không viền Kính không viền, mình đoán đây là kính cách âm Nó cũng đã được, uh, hình như được chủ Chưa chưa được dán đâu Kính nguyên bản của nó đây Nhưng đây là kính, mình đoán là kính cách âm khoảng độ 2-3 lớp Đó Và nó có thêm những cái gốm để tăng cái cái cái tính bảo vệ Đây là cái gốm, chất liệu gốm này Cái này gọi là cái frit để bảo vệ kính cũng như là giảm cái nhiệt độ trong quá trình sử dụng bảo vệ kính Đó cái phần này thì mình thường thấy ở trên cái đầu xe nhiều hơn Nhất là phần đầu xe Nhưng mà đối với cả BMW họ họ chơi luôn cả cái giải này ở trên cái cái giải kính kính cửa Đó Rồi Nhìn phần hông nhá Mình đặc điểm của cái xe này đó là Từ phần uh, trụ này trụ, uh, trụ C, trụ D này Nó sẽ ôm sát đến tận khoang xe phía sau Mình có cảm giác là toàn cái xe nó nó dài Nó dài nó tạo một cái độ cao nhất định cho cái khoang lái phía sau và cái phần khoang lái phía sau này thì anh em biết rồi đấy nó có cái điểm gì đó giống như anh em đánh giá nó giống với cả BMW X6 chiếc BMW X6 nó có một cái thân hình tương đối như này và nó hơi hơi coupe một cái dạng lai giữa coupe và sedan thì đây là đặc điểm của uh, BMW 535 GT đèn uh, dạng led đó 10 năm rồi gần 10 năm rồi vẫn là đèn, đèn sáng led và mình thấy là khi mình bật đèn lên thì nó vẫn có cái độ sắc nét tương đối cao giải led nó nó tốt so sánh với những cái xe bây giờ như ví dụ như VinFast thì mình thấy cái giải led của những cái xe này nó vẫn còn ổn lắm có thể do chất liệu của nó thôi không biết là chính xác nó là cái gì nhưng đấy cái cảm nhận cảm quan ban đầu ống xả thể thao nha anh em hộp này thì uh, nó là GT mà nó là một cái dạng vuốt ra đằng sau nên nó sẽ ăn với cả cái khoang tương đối ăn với khoang khoang, khoang ngồi phía sau cái này dung tích của nó khoảng độ 440 lít anh em ạ và vẫn có đóng mở cốp tự động bằng đó chiếc xe này thì ờ, gần 10 năm sử dụng nhưng mà về cái cảm quan thì mình vẫn thấy nó có cái độ sáng độ ờ, độ mới phản ánh trên cái diện mạo của xe tất nhiên trong quá trình sử dụng chủ xe sẽ có những cái uh, sửa sang sơn sơn si thì mình cái đấy mình không nói bởi vì là ai cũng sẽ phải như vậy nhưng về cơ bản thì nó vẫn giữ được cái độ ổn định của chiếc xe thì làm nào mình biết được cái xe nó ổn định không thì mình sẽ mời anh em vào khoang lái phía phía trong đó mời anh em vào ngồi để mình cảm nhận cái nội thất bên trong xem nó có khác biệt nhiều so với không gian bên ngoài hay không mình chưa được trải nghiệm nhiều cái xe này nhưng về cơ bản khi mà ngồi vào khoang của BMW GT thì nó vẫn toát lên một cái tinh thần của BMW đó là không dườm già, không sang trọng nhiều quá nhưng nó khỏe khoắn, đơn giản và nó hướng đến cái cảm giác lái. Ngoài ra cái chất liệu trong xe thì đúng như cái cảm nhận của mình bên ngoài là là gì nó giữ được cái sự tương đồng. Tức là sao nó vẫn ổn, nó vẫn mới nó, nó mới trong cái trạng thái cho phép của một chiếc xe gần 10 năm sử dụng này ví dụ như đây đồ gỗ trong xe này mình đổ ngoài cái rồi đồ gỗ trong xe này tay lái tự động nhé tay lái khi mà đẩy ra thì nó sẽ tự động nâng hạ giống như là xe sang hầu hết các xe sang đều tay lái đều nâng hạ tự động cái ốp gỗ tự nhiên này rồi những cái uh, mạ chrome ở đây này nhựa ở đây này còn tương đối mới tương đối mới và chấp nhận được hoàn toàn phải chấp nhận được sau 10 năm sử dụng đây là cái da của ấy nhá da tự nhiên của của xe nhá da Dakota theo cái thông tin của nhà sản xuất là da Dakota da tự nhiên đó sáng đúng không anh em không có nhiều vết bẩn lắm chúng tỏ là chủ xe cũ cái chị chủ xe cũ bán cho bên mình thì là chị rất là giữ gìn chị làm bên ngành an ninh đó sạch sẽ rồi màn hình ở đây thì là cái mình 7 inch màn hình uh, ờ, dạng DVD dạng uh, dạng digital kết hợp núm xoay sử dụng ở trên này còn rất là nhạy màn hình ờ, thông số thì nó là màn hình dạng uh, cơ kết hợp với digital xe chạy được khoảng hơn 9 vạn nha anh em rất là dễ sử dụng như mô tả với anh em thì đây là một chiếc xe nó tạo được một cái không gian ngồi phía sau rất thoải mái nên nó có bệ tì tay rồi là hốc để đồ hốc để cốc đó không thích nữa thì mình gập lên nó cho mình liên tưởng đến những chiếc xe như là uh, ờ, S450 rồi là Maybach rồi là 750i tất nhiên là nó sẽ không đạt được cái độ đẳng cấp như những chiếc xe kia nhưng mà nó tạo ra được một không gian như vậy mà còn thiên về một cái tính hiệu suất xe này có hiệu công suất là 300 hơn 300 mã hơn 300 mã tăng tốc không đến 100 km/h trong vòng 0, à 6, 6,3 giây xin lỗi thì nếu mà để so sánh những cái xe này nó sẽ tương đương với cả Panamera có cả màn hình à, giải trí rồi cả ờ, điều khiển sử dụng màn hình giải trí hơn 10 năm rồi mà chiếc xe nó vẫn có thể giữ được những cái như này đó điều khiển màn hình giải trí ở ờ, khoang ghế phía sau rồi cổng sạc bắt đầu DVD cái thiết bị giải trí thuộc ờ, giai đoạn trước bây giờ thì anh em mình ít sử dụng nhưng cơ bản thì nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng của cái xe nếu anh em bỏ cái một cái số tiền nhất định ra sử dụng cái chiếc xe này đó ghế này là độ ngả rất thoải mái nha anh em những cái nút bấm ở trên này thì nó còn rất là trơn tru anh em ạ mình bấm mình thấy có cái sự trơn tru rất là tốt phản ứng tốt ở cái trần xe cũng thì anh em không có nhiều vết bẩn đâu ạ dọn thì cũng rất, dọn phần trần xe này rất khó luôn không không phải là dễ điều đó chứng tỏ là chủ xe đã bảo quản cái cái chiếc xe này tương đối tốt bên cạnh thiết kế đặc trưng đi cùng năm tháng của hãng xe Đức Bim 535 GT còn sở hữu những đặc điểm sau gương chiếu hậu chỉnh điện đèn xi nhan báo rẽ gắn tại vị trí riêng biệt Đèn hậu dạng LED thiết kế cùng mang phong cách đặc trưng của BMW. Ghế lái và ghế phụ đều khả năng chỉnh điện. Vô lăng ba chiếu bọc da tích hợp các phím chức năng có khả năng hỗ trợ người lái. Cần số vành tay đều dạng điện tử hiện đại. Ngoài ra, 535 GT còn sở hữu hệ thống treo khí nén giúp xe di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. BMW 535 GT 2012 sử dụng cơ 3.0 lít twin turbo, sản sinh công suất hơn 300 mã lực, mô men xoắn cực đại hơn 400 Nm, hộp số tự động 8 cấp, xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 6,3 giây, sẽ đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Mức tiêu hao trung bình công bố là 8,9 lít trên 100 km. Để anh em à, xem cái khoang máy của BMW GT 535 GT. Cái này một số anh em tranh cãi với mình là nó không có turbo nhưng mà sau khi xem cái mặt máy thì rõ ràng đây là twin power turbo, tức là uh, turbo tăng áp kép. thì anh em có góp ý gì thì xin mời comment trên uh, những cái hiện trạng của xe. Đó còn mình nói về hiện trạng của xe thì những con ốc ở đây những cái phần ờ, như là phần ờ, ví dụ đây là cái ờ, cái răng, cái strut bar cái răng hay là những cái ốc chân máy ở đây đây chẳng hạn ốc chân máy bên này rồi là ốc lò xo bát bèo ở đây nó còn rất chuẩn không có cái vết tháo ra cả để đi mời anh em đến xem anh em thợ những người chuyên môn có chuyên môn về xe đến xem cái hiện trạng của khoang máy để đánh giá cái xe sau gần 10 năm sử dụng đây là cái vấn đề cũng rất là quan trọng của việc anh em mua một cái chiếc xe đã qua sử dụng 535 GT sau gần uh, ờ, 10 năm sử dụng. Xe có số km di chuyển khoảng hơn 9 vạn và mình đang chào bán tại ờ, sàn đó là có giá hơn 900 triệu. Xin mời anh em đến xem và lái thử chiếc xe này để cảm nhận về không gian ngồi phía sau cũng như cảm giác lái của BMW cho sau từng ấy thời gian mình mình tin là chiếc xe này nó vẫn giữ được cái gọi là shear, shear to drive gì đó của của BMW tức là cảm giác lái rất tốt của BMW so với thế hệ sản phẩm của BMW đưa Việt Nam bây giờ